và đây là cả nhà hiện tại thì mình đang đứng ờ, ngay vị trí ờ, tuyến đường số 4 nha cả nhà và cái đường ờ, nhựa mà chúng ta đang đứng đây là cái đường liên xã mà video trước mình có quay từ DTP41 vào thì hướng này thì của chúng ta là hướng ra DTP41 còn hướng ngược lại đây ở đây hướng hướng ngược lại đó hướng ngược lại này hướng này là vào BKM nha cả nhà từ vị trí này vào BKM chắc tầm khoảng là 4 km nữa đi đi theo cái đường liên xã như, như thế này nha theo đường liên xã như thế này cho nên là tầm khoảng 4 km hoặc 5 km nhưng mà ừ, cái đường uh, tuyến số 4 kia ở đây tuyến đường số 4 thì mình sẽ đi lại đó đây là tuyến đường số 4 này nếu mà khi tuyến đường số 4 nó hình thành thì từ vị trí này của chúng ta đi vào BKMX đó, mình đi vào hướng BKMX này thì chỉ tầm khoảng là 3 km thôi rồi đây này mình sẽ đi vào bên này nha mình ừ, đang đi vào phía bên này của BKM tuyến đường số 4 cái là tuyến đường số 4 nha cả nhà hiện tại đang làm tới đây rồi đó nói chung là sắp uh, uh, giai đoạn mà mà mà uh, khởi công cũng như là làm tất cả mọi thứ thì sắp xong rồi thì uh, cả nhà có thể là đón xem trên kênh tiktok của mình nha à, mình cũng có nhiều kênh tiktok lắm nhưng mà cái nhà cứ thấy kênh nào thì cứ follow cho mình follow cho mình nữa mình sẽ review oh, những cái kênh tiktok mà mình mình review cho cái nhà tiến độ thi công của Bicamax Đồng Phú cũng như là Ờ, một số những cái vị trí đất mà mình thấy tiềm năng đó. đây là tuyến đường số 4 này cả nhà cả nhà thấy không ạ khá là đẹp đúng không rồi cả nhà cả nhà thấy không ạ thì ờ, cái này do thứ nhất là do dịch đó thứ hai nữa là mưa nhiều cho nên tiến độ thi công nó làm tới đây là gọi là mình thấy quá nhanh rồi đó cả nhà ở đây thì nó sẽ có cột mốc nha để mình đi tìm cột mốc thì xem cả nhà xem nữa đó, mình đi tìm cột mốc cho cả nhà xem để biết mà vị trí đất này. à cột mốc bên kia để mình đi ra ngoài đó cho cả nhà xem ở đây thì uh, là rừng cây á cái uh, bản chất của chỗ này là là là cao cao su cao su mà khi được quy hoạch ra thì nó sẽ đẹp như thế này à, các nhà thấy ở đây toàn là cao su không à nhưng mà nếu như mà chúng ta có tầm nhìn đó thì chúng ta có thể định định tức là chúng ta biết được tương lai như thế nào thì chúng ta có thể quyết định thôi bây giờ cũng có khá là nhiều nhà đầu tư và cũng có khá là nhiều người có tầm nhìn xa gần khác nhau ở đây cả nhà đây này đó, cái này là móc của tiếng số 4 nha đó, đây là móc của tiếng số 4 này đó, thì bắt đầu từ vị trí này đúng không từ vị trí này phóng xa ra bên kia đó, phóng xa ra bên kia thì đó là lộ giới lộ giới có tuyến đường số 4 này là 42 mét nha cả nhà lộ giới tuyến đường số 4 là 42 mét nha cả nhà cứ xem video đi rồi mình sẽ ờ, cắt ra nhiều đoạn mình sẽ cắt ra nhiều đoạn nha cả nhà à, cả nhà xem đây mình vây một lần như thế này <laughs> mình sẽ cắt ra nhiều đoạn trên, kênh tiktok á cả nhà cứ theo dõi mình đi như thế này để, để cho cả nhà biết được là tuyến đường này nó có lộ giới nó 42 mét á là nó bao xa rộng lắm nha cả nhà 42 mét là cực kỳ rộng luôn á đó là cái cục mốc ừ, thứ hai mà mình tính từ vừa vừa cục mốc bên kia qua qua đây á thực ra mình à, có cái gì mình vay như thế này để mà cả nhà biết thôi dân giả nói chung là có sao nói vậy để cho mọi người biết chứ nhiều lúc làm à, bài bán quá thì thì thì, thì nhìn đẹp thật nhưng mà mọi người không biết là có cái nhìn đúng hay không nữa mình thấy mình cố gắng mình làm càng tốt đó thì là ít người xem mà quay sơ sơ như thế này thì lại nhiều người xem không biết như thế nào thì cứ ai thích theo kiểu nào thì cứ cứ xem theo kiểu đó còn toàn thuần phát của mình à, ngoài kênh tiktok thì toàn thuần phát cũng có kênh youtube nữa nha cả nhà mình đang đi tìm cái cột mốc của bên này mà sao nó không thấy à đây còn mốc đây nó bị ngã rồi đây cả nhà trong quá trình làm đường thì à, chắc là bị ngã rồi ở đây ở đây nhiều nhà đầu tư vào đây ôm ôm ôm ôm đất nhiều lắm cả nhà đây cột mốc thứ hai đây cả nhà lộ giới đây. À, cả nhà thấy không ạ nó bị ngã đây là cột mốc của tuyến số 4 thứ hai nha và làm qua bên kia bên kia từ đây ra đôi ta biển bột chắc tầm khoảng ờ, một km hoặc là 1,5 km đó tính theo cái cái đường tuyến số 4 này luôn nha cả nhà phía bên kia này đang làm á hôm nay là chủ nhật mấy cái chủ nhật là À, công trình có làm không thứ hai nữa là mưa hiện tại ờ, Bình Phước này đang vào mùa mưa nha đó. cái nhà Thái như thế này đẹp đúng không ạ mình phải thấp như thế này cái nhà thấy rõ nếu mà có lấy cam á cái nhà mình sẽ bay mình bay lấy cam cho cái nhà nhìn rõ hơn nhưng mà lấy cam mình bị mất rồi mình sẽ đầu tư lại sau chắc cũng ờ, mất khoảng vài tháng nữa mình ờ, sẽ đầu tư lại Rồi bây giờ thì à, chúng ta sẽ à, đi vào vị trí khác của tuyến số 4 Tuyến số 4 này có chiều dài là 8,9 km nha cả nhà Nói từ trung tâm huyện à, hành chính của Đồng Phú Và đi vào bên trong khu công nghiệp bicomex Hiện tại thì bicomex nó có đang trên bản đồ là một trên một một trên một ngàn và còn điều chỉnh một số cái à, vị trí và điều số chỉnh một số thông tin cũng như là ờ, đưa ra nhiều phương án nữa và khi nào mà có bản đồ 1 trên 500 rồi á thì lúc đó mình chính xác nha còn bây giờ chúng ta là chúng ta đi đi đầu thôi chúng ta đi đầu chúng ta đón đầu và chúng ta tìm những cái vị đất tốt để chúng ta có thể là chúng ta đầu tư rồi, cái nhà hãy theo chân mình vào những cái à, vị trí khác của tuyến số 4 hoặc là những tuyến tuyến đường khác nha cả nhà.